Nhân viên ngân hàng kể lúc đối mặt với họng súng tên cướp nhà băng. Từ lúc tên cướp xông vào ngân hàng khống chế các nhân viên vào chiều ngày 26 tháng 4 cho đến khi lấy tiền và tẩu thoát, vụ cướp chỉ diễn ra trong 90 giây. Theo các nhân viên nhà băng, trong lúc họ đang làm việc thì tên cướp cầm súng xông vào, đe dọa và đưa hai túi sách lớn, buộc nhân viên bỏ tiền vào trong – anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên ngân hàng Vietcombank, là người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại. Lúc đó anh đang ở quầy giao dịch số 1 thì cướp đẩy cửa bước vào. Kẻ cướp đã chĩa súng vào các nhân viên rồi hô lớn, cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây. Nam nhân viên này nói, tên cướp đưa hai cái túi cho tôi, rồi nó yêu cầu bỏ tiền vô đó. Sau đó kẻ cướp khống chế tất cả các anh em trong phòng và chĩa súng vô từng người. Lúc đó các nhân viên rất hoảng sợ và làm theo yêu cầu của tên cướp, trong khi đó kẻ tấn công không ngừng đe dọa, nạt nộ và chĩa súng về phía mọi người. Anh Sang nói, ai mà nhìn nó, chống cự gì là nó ham bắn. Sau khi lấy tiền, tên cướp yêu cầu các nhân viên vô kho rồi đóng cửa lại, còn hắn ta ra ngoài lấy xe bỏ chạy. Anh Kiệt là nhân viên giao hàng cho đại lý bia gần ngân hàng kể lại. Tôi đang trong kho hàng, đi ra thì nghe tiếng chi hô cướp. Tên cướp chạy xe máy hiệu Sirius không biển số, trên người mặc áo và đeo khẩu trang kín mít. Tên cướp chạy ngang qua mặt tôi khoảng 5 mét, tôi có đuổi theo nhưng không kịp và mất dấu khi đến khu dân cư gần đó. Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều nhân chứng xung quanh ngân hàng cho hay sau khi cướp tiền từ ngân hàng ra, kẻ cướp chạy xe một mình, không thấy đồng phạm thứ hai. Nhân viên ngân hàng kể lúc đối mặt với họng súng tên cướp nhà băng từ lúc tên cướp xông vào ngân hàng khống chế các nhân viên vào chiều ngày 26 tháng 4 cho đến khi lấy tiền và tẩu thoát, vụ cướp chỉ diễn ra trong 90 giây. Theo các nhân viên nhà băng, trong lúc họ đang làm việc thì tên cướp cầm súng xông vào, đe dọa và đưa hai túi sách lớn, buộc nhân viên bỏ tiền vào trong. Anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên ngân hàng Vietcombank, là người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại. Lúc đó anh đang ở quầy giao dịch số 1 thì cướp đẩy cửa bước vào. Kẻ cướp đã chĩa súng vào các nhân viên rồi hô lớn, cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây. Nam nhân viên này nói, tên cướp đưa hai cái túi cho tôi, rồi nó yêu cầu bỏ tiền vô đó. Sau đó kẻ cướp khống chế tất cả các anh em trong phòng và chĩa súng vô từng người. Lúc đó các nhân viên rất hoảng sợ và làm theo yêu cầu của tên cướp. Trong khi đó kẻ tấn công không ngừng đe dọa, nạt nộ và chĩa súng về phía mọi người. Anh Sang nói, ai mà nhìn nó, chống cự gì là nó ham bắn. Sau khi lấy tiền, tên cướp yêu cầu các nhân viên vô kho rồi đóng cửa lại, còn hắn ta ra ngoài lấy xe bỏ chạy. Anh Kiệt là nhân viên giao hàng cho đại lý bia gần ngân hàng kể lại. Tôi đang trong kho hàng, đi ra thì nghe tiếng chi hô cướp. Tên cướp chạy xe máy hiệu Sirius không biển số, trên người mặc áo và đeo khẩu trang kín mít. Tên cướp chạy ngang qua mặt tôi khoảng 5 mét, tôi có đuổi theo nhưng không kịp và mất dấu khi đến khu dân cư gần đó. Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều nhân chứng xung quanh ngân hàng cho hay sau khi cướp tiền từ ngân hàng ra, kẻ cướp chạy xe một mình không thấy đồng phạm thứ hai. Nhân viên ngân hàng kể lúc đối mặt với họng súng tên cướp nhà băng. Từ lúc tên cướp xông vào ngân hàng khống chế các nhân viên vào chiều ngày 26 tháng 4 cho đến khi lấy tiền và tẩu thoát, vụ cướp chỉ diễn ra trong 90 giây. Theo các nhân viên nhà băng, trong lúc họ đang làm việc thì tên cướp cầm súng xông vào, đe dọa và đưa hai túi sách lớn, buộc nhân viên bỏ tiền vào trong – anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên ngân hàng Vietcombank, là người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại. Lúc đó anh đang ở quầy giao dịch số 1 thì cướp đẩy cửa bước vào. Kẻ cướp đã chĩa súng vào các nhân viên rồi hô lớn, cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây. Nam nhân viên này nói, tên cướp đưa hai cái túi cho tôi rồi nó yêu cầu bỏ tiền vô đó. Sau đó kẻ cướp khống chế tất cả các anh em trong phòng và chĩa súng vô từng người. Lúc đó các nhân viên rất hoảng sợ và làm theo yêu cầu của tên cướp – trong khi đó kẻ tấn công không ngừng đe dọa, nạt nộ và chĩa súng về phía mọi người. Anh Sang nói, ai mà nhìn nó, chống cự gì là nó ham bắn. Sau khi lấy tiền, tên cướp yêu cầu các nhân viên vô kho rồi đóng cửa lại, còn hắn ta ra ngoài lấy xe bỏ chạy. Anh Kiệt là nhân viên giao hàng cho đại lý bia gần ngân hàng kể lại. Tôi đang trong kho hàng, đi ra thì nghe tiếng chi hô cướp. Tên cướp chạy xe máy hiệu Sirius không biển số, trên người mặc áo và đeo khẩu trang kín mít. Tên cướp chạy ngang qua mặt tôi khoảng 5 mét, tôi có đuổi theo nhưng không kịp và mất dấu khi đến khu dân cư gần đó. Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nhiều nhân chứng xung quanh ngân hàng cho hay sau khi cướp tiền từ ngân hàng ra, kẻ cướp chạy xe một mình, không thấy đồng phạm thứ hai.